À, xin chào các bạn đang à, quay trở lại với kênh à, xe điện motor điện kênh video hàng đầu về sản phẩm à, à, để làm những cái xe ba bánh và bốn bánh xe điện và xe xăng à, video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là bộ đôi động cơ khủng à, làm xe điện bốn bánh hoặc là ba bánh à, một cặp động cơ là 60V 1000W đây là dòng động cơ đặc biệt bởi vì nó à, là động cơ à, dùng làm xe bốn bánh à, nó chỉ có một trục một bên thôi kiểu kiểu như dạng động cơ xe cân bằng nhưng cái lực của nó rất là lớn moment xoắn của nó lớn và tốc độ cao nó sử dụng nguyên lý hoạt động thì nó sử dụng hai động cơ này hai bên như một cái cầu vi sai xích như một cái cầu vi sai điện bình thường hai động cơ là chạy à, đồng tốc và cùng tốc độ sử dụng hai con điều khiển và một con à, chân ga à, bộ này thì à, nó hoạt động độc lập nhưng lại có thể như một bộ vi sai hoặc là à, với cái bộ này thì à, nó lại có đa dạng về à, chủng loại à, la răng thì các bạn có thể lắp tất cả các loại la răng nào mà có cái đường chéo tim ốc à, từ ốc lọ sang ốc kia là 7 cm đây là chi tiết một cái động cơ đây động cơ là rất là là, là chất nó nặng tới 15 kg một cái đấy thì chỉ cần lựa cái à, la răng nào mà có con tim ốc từ đây sang đây 7 cm và đo đường chéo này 10 cm là có thể lắp vừa cái động cơ này đấy à, cái động cơ này thì à, ước chừng à, đạt khoảng 7 80 km trên giờ hiện tại thì à, mình chưa có cái đồ gì để gá đặt để test tốc độ của cái dòng động cơ này cho nên là mình sẽ làm video à, test tốc độ của cái động cơ này vào một cái video sau à, thì à, những cái dòng động cơ này thì có thể lắp những cái loại la răng như thế này đấy có bốn lỗ này la răng này rất là đẹp đấy phần động cơ thì à, nó là động cơ sử dụng phanh đĩa trên này là mình chưa lắp cái đĩa dùng đĩa ba lỗ đây à, và phần à, trục à, giữ động cơ thì à, được kẹp vào cái trục này có con cá này trục này rất là lớn đường kính trục rất là lớn chỉ cần giữ với đặc thù của nó là giữ một bên cho nên trục nó làm rất là to đây là ba con ốc để bắt phanh đĩa đây là thông số về các cái công suất đây 60V và 10.000W con động cơ rất là nặng động cơ này nặng tới một à, mười mười bốn mười lăm kg Đấy. dây động cơ rất là to nó ăn dòng rất là mạnh nó khỏe nó không à, khác hẳn với những cái dòng động cơ 60V một nghìn rưỡi của à, xe máy điện của học sinh nó đi này là nó rất khỏe à, bạn nào có nhu cầu làm một công việc tốc độ cao thì có thể tham khảo cái bộ này rất là thích hợp và giá của cái bộ này thì cũng tương đối um, cao một chút thì uh, các bạn nào à, có uh, tham khảo về giá thì xin uh, comment ở dưới cái video mình sẽ trả lời công khai không giấu ở đây thì uh, nó có động cơ điều khiển chân ga và la răng các bạn cần món nào thì mình sẽ báo giá món đấy hoặc là xem phần mô tả video mình sẽ báo giá từng món một à, đối với cái ờ, dòng à, à, động cơ độc lập như này thì mình có thể làm hệ thống giảm sóc à, độc lập rất là dễ giảm sóc treo cực kỳ là đơn giản à, với mỗi một con động cơ thì mình sẽ làm một cái gắp sau gọi là càng sau à, dạng mô phỏng càng một xe máy và kẹp vào cái trục động cơ này bắt lên khung nó hoàn toàn độc lập mọi chi tiết ờ, đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955 hoặc là vào trong website xe điện motor điện com để tham khảo nhiều sản phẩm hơn và các loại la răng đẹp hơn các loại chân ga khác kiểu và thêm ờ, bộ phanh đĩa của nó nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hãy đăng ký kênh của mình để xem nhiều sản phẩm hơn nhớ ờ, thêm cái ờ, biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo ngay khi có video mới ra